Hello, teacher. Hello, hello, class. Đấy. Tính qua lên Rồi Hai mặt đột đạo Hai cơ À, so. Không phải nha, là hôm trước là Vân chưa có nhiều bạn làm bài tập trong đầu. những bạn cùng cô lại rất quen rồi. Có những bạn mà nộp bài nhiều, quen. Thế là cô nhớ cả tên. Ờ, Hello nào chưa nào rồi nhá chúng mình ổn định chỗ ngồi một chút này sit down and keep silent a little bit yes ok cô xem là các bạn chat cái gì nào trời no spam here con nhắn gì đây con không cô không đọc được đây này các bạn nhắn cho cô này cô sẽ đọc nhá bạn Vân đúng không hello Vân này bạn Hoàng gì đây Hoàng Lâm à <laughs> Hoàng Ngân ừ, Hoàng Ngân này Tuấn Tuấn Kiệt này Minh Khánh này Quang Bảo đúng không nhở rồi các bạn ngồi các bạn uh, raise your hands yes raise your hands to let me know that you are ready for the class yes thank you Trang thank you Tuấn Kiệt And uh, raise your hands by your icon or raise your hands to let me know that you are ready for the class now. Oh, great. Yes. Okay. Hello. So from now, when you start the class, yes, we will use the phrase good evening. Yeah. Good evening. Chúc buổi tối nha. Not hello. Hello mình chỉ dùng trong trường hợp là dùng với bạn bè thôi. Cái hello teacher là, là khó đấy nha. <laughs> Yeah, good evening, good evening class. Nguyễn Thái An đã ngồi rồi này. Yeah. Dạ. Yeah, I I see that Hương Quỳnh. Yeah, dạ, Hương Quỳnh uh, with her mom is sitting in front of the screen. Hello Hương Quỳnh nha. Cô nhìn thấy Hương Quỳnh với mẹ rồi này. Okay, để cô kiểm tra một lượt nào. Anh Khoa đang ngồi với mẹ này rồi hằng hằng đang check tai nghe này vũ gia linh thì che vở mất rồi vũ gia linh mở vở nào ôi vũ gia linh xinh quá hoàng bảo anh rồi hello hoàng bảo anh ôi đã đáng yêu quá nhỉ thế bây giờ con chuẩn bị nhá nào quang tiến quang tiến hôm trước làm bài rất là tốt khen ngợi bạn quang tiến nha rồi vũ an nhiên an nhiên trước bài cũng rất là hay an nhiên bài trước hay lắm đó rồi hello hello class nào mình mình cùng ngồi xem nhá xem là ô oh, thầy thầy quân thì không biết là thầy có đang make co-host cho mình không ta thầy có đang không có biết là thầy đang make co-host cho mình không ta okay the class can you see the screen now can you see the screen now yes or no yes or no con Ngọc Ngà chào cô ơi con hello Ngọc Ngà nha Ngọc Ngà lần này chăm chỉ làm bài tập quá cô chấm bài con đi ủa <laughs> lúc nào bài nào bạn nào đây hello hiền dân khôi hello ơ oh, bạn nào đây ta lại vẽ bậy linh tinh rồi yes à, bấm. đó yeah dạ. dạ dạ điện ngoài đường ấy ạ à, con đã ra đâu có ai mở đâu ạ vâng là các bạn chuẩn bị rồi đơn chat đúng rồi lúc nào mà mình làm bài tập thì mình mới chat thôi đúng không đó hoặc là hello teacher là cô nhìn này <laughs> con ơi con không nghe thấy con nói tại vì vừa nãy là thầy quân thấy mute thầy đây um, tắt mic <laughs> yeah còn có hai phút nữa là two more minutes two minutes more. Sorry teacher vì con chưa gửi bài được. Oh, we need we need to finish your exercise to send me and I will check for you. Mình phải làm bài tập thì cô giáo mới biết là mình đang làm ở đâu chứ đúng không? Dạ. Yeah. Rồi bạn An Nhiên ngồi rất ngoan nhá. Nào, mình sẽ thử tắt cái này đi để cô uh, chuẩn bị cho các bạn. Nào. Một phút nữa cô sẽ share cái bài tập lên đây yeah, dạ, các con còn nhớ chưa nhở rồi rồi đúng rồi yes okay the last the previous class we have studied about about what about what now comment comment for me please what did we started about hôm trước mình học cái gì nhỉ con ơi con không vào được nhóm đề bài để nộp bài ừ, thế thì chút nữa ở trong zalo thì các thầy sẽ hướng dẫn cho con nhá rồi lê bảo ngọc đẹp quá trời bài bài giảng đẹp đúng không yeah i know this so nào các bạn nào các bạn nào hôm trước học về cái gì comment cho cô nào cô ơi con gửi bài viết <laughs> trên nhóm nha xong nhớ là ghi gửi cô Ngọc nhá yeah. hôm trước hôm trước middle hôm trước thì mình à, học về family và bài tập của chúng mình thì có về vẽ một cây cây phả hệ đúng không giống như việc là mình vẽ một cái sơ đồ của gia đình mình ấy đó và mình sẽ ghi ra tên này nhưng mà ít bạn ghi tên lắm các bạn giấu <laughs> các bạn giấu rồi các bạn ít ghi tên lắm cho nên là cô lại không biết nhiều tên đúng không vậy thì để có thể là chữa cho các bạn một chút thì mình sẽ cùng xem một số bài tập của các bạn làm hôm trước nha các con muốn xem bài tập hôm trước các bạn làm không yeah dạ, con con bảo ngọc chào cô ngọc nha ừ cô bảo ngọc chào bạn bảo ngọc nha <laughs> chào cô hi nào mình nhá bắt đầu bắt đầu cũng là một cái để mình à, khởi động một chút là mình sẽ xem bài tập các bạn hôm trước làm nào nhá hôm trước các bạn làm bài như nào nhỉ hôm trước các bạn làm bài như nào nhỉ các bạn làm bài rất là tốt các bạn làm bài rất là tốt rất là công nhận luôn nào mình cùng nhá mình cũng bắt đầu nào mình sẽ phải vào à, Facebook của cô đúng không yeah. Dạ ô sao nó cứ hiện lên cái này nhỉ đó hôm trước là cô cũng rất là ghi nhận là bài của bạn có cái bạn An ấy nhỉ có cái bạn An xinh xinh nhỏ nhỏ xinh xinh ấy mấy bạn này làm bài tập mà kể cả Khôi nhá Khôi nhá Khánh nhá Khang Toản nhá ôi mà các bạn bài khác lắm không nhận ra à? các bạn tiến bộ lắm các bạn chỉ đến buổi thứ hai thứ ba nhỉ thứ ba các bạn nộp bài các bạn đã khác rồi an nhiên này các bạn muốn xem bài của an nhiên không các bạn có muốn xem bài của an nhiên không do you want to watch an nhiên talk about her family do you want do you want it yes or no yes or no <laughs> yes yes okay so let's start with the exercise of an nhiên yeah Okay. Onion said that my name is Onion. So what is the mistake here? What is the mistake? Bạn bạn bạn lại thiếu âm gì rồi nhỉ? Các bạn comment cho cô nhỉ, bạn lại thiếu âm gì rồi nhỉ? Ồ, oh, bạn thiếu gì nhỉ? Ok, âm S đúng rồi. Đoàn Minh Huy nói rất chuẩn. Âm S. Bạn thiếu âm S. My name is onion. Great. And next. Year old. not year old, right? Okay. Father, mother, brother, sister, grandmother, grandfather, aunt, uncle, uncle, brother, cousin. Yeah. thuộc tất cả các từ rồi đấy và bạn nó viết chữ cũng rất là đẹp đó có luyện chữ thì mình mới mới biết viết như nào đúng không rồi các bạn đừng uh, comment spam nhé không là thầy quân thầy lọc là thầy đấy cho ra ngoài mình không được học nữa đâu nhá không được comment linh tinh nhá rồi tiếp tục nào tiếp tục bài của bạn nào family tree. Yeah, this is a family tree. There. There. A Three. Yeah, three. In my family. Yeah, nhưng mà mình sửa một chút là there are three people hoặc là there are three members in my family. Yeah. Did is my father? Did is my Đấy, bạn nói mother? Nhá. Did it, bởi vì bài hôm trước là bạn ấy bị thiếu mất âm s ở chữ did đấy. Cho nên cho nên là hôm nay bạn ấy đã sửa lại rồi. Bạn ấy đã thêm là did is yeah, rất là tốt, rất là tốt. Đấy, bài bạn này chỉ có lỗi một chút bạn mà giới thiệu thôi, một chút bạn nó giới thiệu bản thân thôi. Đó, mình tắt cái này nhá rồi tiếp tục nào tiếp tục nào còn bài nào nhỉ bạn nào mà bạn nào chưa nộp bài bạn nào chưa nộp bài hôm nay mình à, <laughs> bạn nào chưa nộp bài ôi rồi ôi cô ơi cô ơi cô là cô hoàng đạo gì <laughs> ok cô kim nghiêu yeah. nào mình lại tiếp tục nha thì trong bài vừa rồi thì cô cũng uh, cũng uh, rất là dễ để mình ờ, xem đúng không mình sẽ vẽ một cây phả hệ như này giới thiệu bản thân này xong rồi giới thiệu về grandmother grandfather father mother uncle aunt sister or brother if you have and your cousin yeah cousin yes so hôm trước thì mình có là có bao nhiêu người này rồi là đây là ai rồi thì hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các con giới thiệu giới thiệu một hình thức nữa đó là uh, của mình sẽ sử dụng sở hữu cách yeah, của của ai đó ví dụ Bảo Châu là em gái của Bảo Ngọc đấy cô có cô em gái là Bảo Châu đúng không nào Bảo Châu là em gái của Bảo Ngọc chẳng hạn như vậy thì trong tiếng Anh mình sẽ nói như nào mình sẽ nói như nào thì hôm nay mình sẽ bắt đầu bài học của mình nhá Okay, are you ready for the class now? So my God, I see are you ready for the class? Are you ready for the class? Nếu mà các bạn đã ready, các bạn comment cho cô hoặc là raise your hand nào, raise your hand nào, raise your hand. Yes, yes. Comment yes or no. Comment yes or no. To let me know that to let me know that you are ready for the class now. Hôm nay bài hơi dài cho nên là cô chỉ chữa đúng một bài có một lỗi sai thôi, còn tất cả các bài còn lại thì hầu như chả có lỗi nào cả. Các bạn ấy đã nhận xét, các bạn ấy đã rất rất rất là cố gắng để làm bài và các bạn lần này các bạn chả để cô chữa cái gì hết. Đó. <laughs> Cho nên là đấy, chỉ có một bài của bạn An Nhiên thôi. Một bài An Nhiên. Yeah, today we will study about the family members. Are you ready for the class now? Yes, okay, let's start it. So, so to more to be more easier for you to understand about this. Yeah. Có bạn nào mà chưa vào được lớp học thì các bạn vào đi ạ. Để có âm một thể, không là quá giờ cũng không cho vào được đâu. Ờ, có bạn nào không? Cô ơi, con không gửi được bài tập ạ, à, nhưng con xin lỗi ạ. À. Ừ, thế thì chút nữa con nhắn tin lại ở trên nhóm Zalo cho cô nhá nếu mà biết nick của cô hoặc là nick của thầy Quân hay nick của thầy Củ thì mình sẽ nhắn lên trên đấy để gửi bài nha để hỗ trợ để được hỗ trợ nha yes yes bạn nào biết bộ phim hoạt hình này The Simpsons gia đình Simpson yes cái này chắc là chỉ thời cô biết thời các bạn không biết là có biết hay không <laughs> guys don't chat again yes ok có hai bạn nào mới vào đây ớt nít nào Ôi, các bạn vào muộn quá. Ừ, so. Nhớ nhá, đầu tiên là có có ông ba. Nào các bạn nhìn tập trung ở đây nha, các bạn tập trung ở đây nhá Sẽ rất là khó đấy, không dễ đâu. Nào. Ba uh, ông Abraham đúng không? Abraham và bà Mona. Yeah, dạ, Abraham and Mona. Yeah, dạ, Abraham and Mona is grandpa and grandma là ông và bà đúng không? And Clancy and Jackie is the grandpa and grandma. Yeah. Abraham và Mona là bố của ông Herb và ông Homer. Đấy, thì có hai người con trai. Yeah, yes, okay. Abraham has two sons. They are Herb and Homer ông bà Abraham và Mona có hai người con trai là Hớp và Homer các bạn nhớ chưa này tịnh nữa châm tía làm bài tập đấy tía làm bài tập đấy nào bạn nào ví dụ như bạn Hoàng Hiệp 2015 mà nếu mà bạn còn chat linh tinh nữa là thầy quân thầy cho ra khỏi lớp với thầy vừa nhắn thế này yeah dạ, ok cái đây là nghiêm túc ạ yes Ngọc Y yes ok please so các bạn tập trung ở đây nhá nhìn vào sơ đồ tư duy à nhìn vào sơ đồ cây của gia đình của bạn nhà Simpson này thì có ông Abraham và bà Mona có hai người con trai đúng không là Herb và Homer ok and how about the family of Clancy and Jackie hai bà Clancy và Jackie thì lại có ba người con gái yes they have three daughters they are Margaret Hadi and Selma. Okay. Nào, dạ, còn gia đình nhà Clancy và Jackie thì hai ông bà có ba người con gái. Đó là Maggie, Patty and Selma. Nhớ nha, các bạn nhìn ảnh nhớ này, tính nữa làm bài tập này ngay bây giờ rồi đấy. Và xem nào, chỉ có Homer và Maggie thì lại lấy nhau đúng không? Đây. Hai hai hai anh chị Homer và Maggie thì lại lấy nhau lấy nhau thì lại có ba người con đó là Beth, Lisa và Maggie đó còn cô Selma thì có cô con gái là Linh nào bây giờ cô cho một phút để nhớ cái cây này cô cho một phút thôi để nhớ cái cây này để mình bắt đầu làm nhá ví dụ mà cô muốn nói là ở ờ, uh, hôm mà ờ, Mona nào Mona là bà của bác chẳng hạn đấy cô muốn nói là Mona là bà của bác thì cô sẽ nói như sau cô sẽ viết ra đây nhá nào Mona Mona nào is nào Mona bà Mona là is là là đúng không bác bác nào bác là cậu con trai nhỏ nhỏ này của này nào mona là gì của bác đúng rồi nào mona bà mona là là là là thế nào với bác đây các bạn có comment được không bà mona là thế nào với bác comment <laughs> các bạn comment xem nào bà mona là gì với bác nhỉ bà đúng rồi lê bảo ngọc đúng rồi các bạn comment bằng tiếng anh nào bà là bà trong tiếng anh is grandmother great job grand ma rồi cô viết tạm là grammar nha grammar yes Mona is best grammar cái từ này này cái chỗ này này phẩy s phẩy s nó là sở hữu cách nha của đúng không Mona thì là bà của best đó cái chỗ này là của đúng không bà của best tiếng Anh mình hay dịch ngược lên mà đúng không là các bạn nào lại nào Mona đúng không? Mona is best grammar. Yeah. Dạ. Mona là bà của best. Nào bây giờ tiếp tục tương tự nào. Tương tự nào. Ví dụ như là uh, let me see, let me see. Uh, Homer, yeah, dạ, Homer ông Homer thì sao là các bạn có nhìn thấy ông home không? ông Homer đầu hói mà chỉ có hai cộng tóc vòng lên đấy cô ơi ảnh xấu quá <laughs> cái hoạt hình này nó thiết kế như thế đấy cái hoạt hình nó thiết kế như thế đấy à. nào Homer nào Homer nào Homer is nào Lisa nào cái gì nhỉ ông Homer là gì với bạn Lisa ông Homer là bạn thân nào với bạn Lisa nào dad Father, great girl. Bạn nào thế nhỉ? Bạn Đức Bình này, bạn Quang Tiến. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Lê Minh Hạnh, father. Có bạn nào biết không? Father, Minh Đức, Ngô Ngọc Anh, father. Chính xác. Homer is Lisa's father. Ok. Bố, đúng rồi. Lê Bảo Ngọc, chính xác. Quang Nhật, chính xác. Rồi, Thùy Dương, đúng rồi. Minh Minh là father. <laughs> Minh Minh comment nào. Homer is Lisa's father. Các bạn tập trung vào đây nào. Lại một lần nữa nào Homer is ông Homer là bố của Lisa. Ok, nào, đúng chính xác đây có phải là có phải là mình um, mình có cái gì đây? Mình có uh, ông Homer này. Đấy, ông Homer này. Có phải là bố của Lisa hay không? Chính xác, chính xác rồi một ví dụ nữa nhá một ví dụ nữa nhá cho các bạn dễ nhìn nhá cho các bạn dễ một chút nhá mình để mình hiểu cái cấu trúc này nhá có ai vào lớp muộn thế để cô xem là bạn nào vào lớp muộn đây Yes, father. Nào các con đã hiểu về sở hữu cách chưa nhở? Đó là từ của ấy. Yeah, của, của đúng không? Của rồi, chính nó đó những bạn vào lớp muộn nha những loại những bạn vào lớp muộn những bạn vào lớp muộn thì các bạn nào ngồi trật tự nha các bạn bắt đầu tập trung vào đây cô vừa giảng xong là một ví dụ cuối cùng nào để cho các bạn hiểu về cái chữ phẩy s đấy nha nào tiếp tục ví dụ nào Selma à, Jackie nào các bạn có nhìn thấy ảnh của bà Jackie đâu không bà Jackie nào yes yeah you say it is nào thế nào với Paris này nào bây giờ nhìn thấy cô Paris chưa Jackie là thế nào với cô Party nhỉ Jackie là thế nào với cô Patty nhỉ thế này thế nào với của thế nào thế nào mother Đức Bình bảo mother Ngô Ngọc Anh bảo mother mom chính nào grandmother <laughs> nào party đây đúng không bây giờ party đây party đây đúng không rồi party party và party đây ừ, đó, party đây là bà Jackie đấy thế Jackie là thế nào với party Jackie là thế nào với party mom chính xác chính xác trời ơi đúng rồi mom thì mình sẽ viết như nào mình sẽ viết như nào nhỉ mình sẽ viết như nào Jackie is party đúng không Jackie is là là đúng không Jackie is Jackie là đúng không party mom nhớ là phải có âm phải s ở đó người ta gọi đấy là sở hữu cách sở hữu sở hữu là gì sở hữu là của của họ của mình đúng không của ai đó thì người ta sở hữu vật đó người ta gọi là sở hữu đúng không đó rồi Jackie is part Patty mom. Nào các con đọc theo cô nào. Jackie. Nào, tự nhẩm nào. Jackie is là đúng không? Patty mom. Các bạn nhẩm chưa? Các bạn nhẩm chưa? Cô xem nào. Nào ra giờ bạn Đỗ Minh An nào. Bạn Đỗ Minh An nào. Minh An mở mic nào. Hello Minh An. Hello. So, Can you read for me? Can you speak out loud for me the sentence? Jackie. Jackie. Jackie e. is. E. Is. Jackie mom. Party nhưng mà phải thế nào? Party mom á, Party thiếu gì? Của Patty mà. E. Nào tới cái này đọc là nó không phải là đọc là is mà nó chỉ đọc là sờ thôi nào Jackie is parties parties mom nào lại nào đọc từ từ nào Jackie Jackie ừ, là is. is đúng rồi nào của party nào party nhưng mà đúng rồi no. parties chính xác bây giờ con đọc nha Jackie is Patty's mom. Nào đọc đúng câu nào. Jackie Jackie is e. Patty's mom. Đúng rồi, mình đọc từ từ nào. Jackie là mẹ của Patty. Đấy mình tiếng Việt thì mình cũng chia như thế và trong tiếng Anh người ta cũng đọc được cách như thế đúng không? Các bạn nghe bạn An bạn An đọc này đúng không? Jackie is Patty's mom. Nào đọc lại nào. Jackie ý Jackie Moms. Nào, Jackie là tên của bà này này. Patty là tên của cô này này. Cái chữ is ở đây có nghĩa là là này. Cái dấu phẩy s ở đây có nghĩa là của này. Đúng chưa? Của ai đó, của Patty đúng không? Nào, Jackie is Patty's mom. Jackie is Patty's mom. Is. Mình à, mình nha mình cứ từ từ không cần phải đọc nhanh mình không cần phải đọc vội yên tâm cô sẽ ở đây sửa cho con map mom party party party party nào con đọc lại một lần nữa không sao không sao không sao đọc lại nào once again please Jackie is Patty mom nào party mom mà party mom này cô không hiểu nhưng mà nếu mà con nói là party mom thì cô mới hiểu đấy là mẹ của Patty đúng không nào once again một lần nữa thôi một lần nữa mình gần được rồi nào một, một tí rồi nào party is ừ. Patty is mom cái chữ này đọc là không phải y đâu cái nào bây giờ cô viết to cái chỗ này ra nhá nó là phẩy s đó, đúng không nó là phẩy s thì nó đọc là chứ không phải là is nó là nó chỉ là một tiếng thôi giống kiểu âm gió ấy. đúng không Jackie is Patty's mom Jackie is ừ. Patty Patty's mom. nào không nào đúng rồi mình chỉ đọc đây là chữ s thôi đúng không mình chỉ đọc đây là chữ s thôi mình chỉ đọc là chữ s thôi nha, đây không phải chữ y nha, chữ is này này is có nghĩa là là còn phải s này này người ta đọc là đây là is đúng không phiên âm nó là is các bạn nhìn thấy không nhỉ các bạn nhớ nhá là sau mình cố gắng học bằng máy tính nhá thì mình mới nhìn được cô viết này không là bé tí đấy is còn đây là Jackie's Jackie's parties mom? Yuki is Patty mm. mom. Nào, Patty thế nào đây? <laughs> Mất mất chữ của rồi. Nào cố lên nào, cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào, cô vẫn ở đây mà các bạn vẫn ở đây là mình sẽ làm bằng được đúng không? Taxi. Mom. Patty. Patty's parties parties đấy đơn giản đúng không nào con đọc cả cụm parties mom cho cô nè parties mom parties mom yes exactly once again parties mom parties mom nào bây giờ nói này Jackie là mẹ của Patty nào Jackie is Patty's mom. Jackie is Patty's mom. Great girl, đúng không? Mình không phải lo lắng là mình đọc nhiều lần mà hãy lo lắng rằng mình không dám đọc. Đúng không nhờ? Rồi, cảm ơn con nha, cảm ơn Đỗ Minh An nha. Đấy, bạn Minh An sau một hồi cô muốn cho thì bạn cũng đọc được rồi, đúng không nhờ? Và bây giờ mình sẽ bắt đầu luyện tập với từ nha sở hữu cách ok bây giờ cô sẽ xóa hết chỗ này nhá cô phải xóa hết à ok ok cô phải xóa hết đã nhá bây giờ cô phải xóa hết này không là bẩn bảng lắm Oh. Next. ok, Look at the picture now. Bây giờ các bạn chuẩn bị mở hết khung chat lên các bạn mở hết khung chat lên cho cô rồi nào các mai tiến dũng vừa động viên kìa cố lên kìa nào các bạn nhá chuẩn bị mở hết khung chat lên cho cô rồi ok the first question abraham and mona are best nào abraham và bà mona là thế nào với bạn Beth này đây uh, so now comment grandparents hay là parents grandparents hay là parents vậy nhở nào các bạn parent à bố mẹ à hay là mình xem lại bức tranh vừa rồi nhá mình xem lại bức tranh vừa rồi con nhá nào xem lại bức tranh vừa rồi nào bây giờ có phải là Abraham hay không rồi đây là Mona đúng không rồi ở dưới ờ, Abraham là ai Homer với cả hớp này cô nói rồi mà đấy ngay từ đầu giảng bài không có nghe nào Abraham và Mona đúng không rồi đây xong mới đến uh, Homer và hớp rồi xong mới đến cậu Beth yes exactly so my answer here is so grand parents grandparents đây là từ mới các bạn có thể ghi vào hoặc chút nữa mình xem lại video thì mình sẽ ghi bài sau nhá yes grandparents nào các bạn cả bạn cả lớp đọc to nào grandparents grandparents đó là ông bà đúng không nào phải luyện đọc nha chứ ngồi không trên máy mà không đọc là là cũng không học được đâu ờ bố bạn Đức Bình bố bạn Đức Bình uh, hỗ trợ em cho bạn đọc nhá đâu đây là anh bạn Đức Bình hay bố bạn Đức Bình đây anh bạn Đức Bình đúng không yeah đây là anh của bạn Đức Bình yeah rồi Nguyễn Hoàng Phúc và hai chị anh chị em này cố gắng luyện cho nhau nhá rồi tiếp tục nào bây giờ cô xem đáp án nào grandparents yeah grandparents đó bởi vì đây là hai người mà số nhiều mà đúng không grandparents exactly bạn đã đúng anh ạ <laughs> nào next next nhớ nha có best nào bây giờ cô lại nhấn mạnh nào best đúng không của best của best nào Abraham và Mona là bà ông bà của bạn Beth đúng rồi Beth Simpson đó Okay, great. So next. now tiếp theo. Có cần nào? Okay. Picture two, picture two. Okay, picture two. Now comment, comment, comment, comment here. I want to know that Abraham is best is grandmother or grandfather or his father. Who is he? Who is he now? Who is he? Grand cousin. <laughs> no, no, it's not grand cousin. No, I don't have this word. <laughs> yes, grandfather là ông của bạn Beth. Nhớ nha, mình lại bắt đầu đọc lại cả câu này. Abraham is Beth's grandfather. Beth's grandfather Father. Yes, okay. Let me check. Grandfather. Grandfather. Grandfather. Good job. Bạn Đỗ Bảo An này, Minh Minh này, Thùy Dương Hoàng Hiệp này. Rồi, tốt rồi. Nào tiếp tục nào. Các bạn tốt lắm. Đấy, cô mới dạy có một tí thôi mà đã đã thuộc hết rồi. Đã thuộc hết rồi. Tiếp tục. Đây cô xóa. Nào tiếp tục. How about um, Mona bà Mona thì là thế nào với bạn Lisa who is he who is she who is she Mona is Lisa's Mona is Lisa's Lisa's mother or grandmother nào thế nào đây comment comment bạn Minh Đức bảo grandmother bạn các bạn đều bảo là grandma rồi thế cô cô thử kiểm tra cái đáp án mà mà mà các bạn bảo là là là mother nhá thử xem nào no no phải là grandmother grandmother chính xác nào các bạn nào mà cần phải xem lại cái bảng không cô lại cho lại nhá cô lại cho xem lại nhá đúng không thì có phải là bà Mona đây này yeah, à, yes ok bà Mona đúng không Abraham và Mona có hai người con trai Clancy và Jackie có ba người con gái đó các bạn nhớ chứ ok và Homer và Mark và bà Mark thì mới có ba người con đấy bà và Selman có bạn gái rất là nhỏ tên là Link. ok nào next grandparents lại tiếp tục nào so Homer and Mark Or Lisa nào ông Homer và Marge là thế nào với bạn Lisa đây comment cho cô biết nào comment cho cô biết nào comment cho cô Minh Đức bảo parents aunt and uncle đúng không cô <laughs> bây giờ bây giờ cho xem lại cái bảng nhá bạn đây bạn Galaxy J6 Plus comment that this is parents xin còn bạn các bạn trên livestream thì sao là chả thấy bạn nào trên livestream comment hay các bạn chỉ xem thôi parents các bạn đấy các bạn nào mà vừa bảo uncle với cả an chứ nhỏ các bạn này short memory kém quá đúng không các con của cô quá giỏi nào cô bấm vào đây xem nào parents chuẩn luôn parents Homer and Marge are Lisa's parents exactly nào tiếp tục nào giữ vững tinh thần nào à, có những bạn mạng yếu mà bị rơi ra ngoài thì nhớ ấp miệng nhớ vào lớp ngay nhá chắc là chú rồi cô ạ <laughs> không à no Homer is um, Lisa's dad not the uncle à, à. Ừ, tiếp tục à, so Homer is <laughs> Lisa's Homer. Who is Homer? What's the relation? What the relationship with Homer and Lisa? What is the relationship with Homer and Lisa? Quickly, oh my God, you you comment so fast. Đỗ Minh Khang, father, anh Thư, father, Quang Bảo. Hôm nay cô chả thấy mấy bạn uh, học sinh cũ của cô đâu rồi. Thế bạn Hiền Khôi đâu rồi? An Nhiên đâu mất rồi? Quang Bảo, Hải Băng, đâu rồi quang tiến mới khang mới cả khánh mới toản đâu hết rồi grandpa oh my god oh. grandpa hả are you sure lê bảo ngọc father rồi uncle hiền mới khôi uncle bây giờ mình xem lại tranh nhá ok nào uh, Homer yes Homer hai cộng tóc um là thế nào đây bạn Lisa nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây đây mm-hmm. so what is your answer here à, à mới cho lần cuối đấy lần cuối yes đúng rồi con hải băng đây cô ơi đấy mà bây giờ mới comment ừ nhá ừ cô chào hải băng thì <laughs> nhớ comment father chính xác chính xác đinh hoàng bảo các bạn ở trên comment rất đúng nha nào father chính xác father các bạn nào mà chưa đọc được thì đọc theo cô nào nhiều bạn đọc sai từ này lắm á three two one father yes Homer is Lisa's father nhớ nha nó hơi khó đọc một chút thôi là âm s nhưng mà cố lên nhá quen miệng rồi thì mình sẽ đọc rất là nhanh ví dụ cô đang đọc rất chậm này Homer is Lisa's father. But now I am so get well with it. So I will uh, speak it quickly, like Homer is Lisa's father. And uh, uh, thank you. Và tiếp tục nhá, nếu mà các bạn mà phải lo rằng là các bạn sẽ bị uh, đọc chậm đi thì không sao hết, đọc quen rồi sẽ nhanh thôi. Đúng rồi, comment đúng rồi nè. Rồi tiếp tục nhá. Next đến bây giờ thì cô có lẽ là cô không cần phải show cho các bạn <laughs> xem là uh, cái tranh đấy như thế nào nữa đúng không trời ơi đó đúng rồi so Margaret is Lisa. who is Mag who is Mag who is Mag okay who is Mag come on come on <laughs> yes thank you so much mother, mother, mother, mom. Maybe it's so easy for you with this question. Mother. Mother. <laughs> yes, mom. You can call her mom. Yes. Marjorie is Lisa's mom. Và có một tip nhỏ cho các bạn nữa là um, các bạn có thể đọc chậm nhá hoặc là nghe nhiều bài hát tiếng Anh ở sinh một song nhá. Nhớ nghe nhiều nhá mấu chốt của tiếng Anh là nghe nhiều xong rồi nói nhiều đúng mà cô đúng luôn pha ma giờ nhá chứ không phải là ans đâu ừ. yes ok tiếp tục next <laughs> do you see that <laughs> do you see that they are homers and margers nào những những cái bạn này Beth này đây bạn này là bạn Beth bạn này rất nghịch đó bạn Lisa rất là thông minh và bạn này là bạn gì nhỉ bạn Magi à ờ bạn Magi đây cả ba người này thì là thế nào với cả chú Homer và cô Mark thế nào thế nào đấy số điện thoại trời ơi bạn Lâm cho số điện thoại <laughs> bạn Lâm cho số điện thoại làm gì <laughs> cháu cháu ôi ơi ba bạn này là cháu nào bây giờ là có cháu gái granddaughter là cháu gái children là con cái còn grandson là cháu trai nào thế bây giờ là ba cái bạn này là như thế nào đối với bác Homer và cô Margie they are Homer and Marge, children exactly are you sure with your with your answer yes I know that Chang can hear you oh my god uh, all of you can hear me có bạn nào mà không nghe được cô ngoài bạn trai children children yeah children not grandson nào có hai từ mới nhá có từ granddaughter và từ grandson granddaughter đó là cháu gái còn grandson có nghĩa là cháu trai mà theo như cái sơ đồ gia phả của cái nhà này thì Homer lấy bà Marge rồi sinh ra ba người con ok rất là dễ thôi đúng không nhỉ ừ đó bây giờ cũng cái bức tranh đấy cũng là cái bức tranh đấy ok chúng mình sẽ hỏi về Lisa and Margie are best sister sister Are you sure just sister Đức Bình, Thiện Thành? Because we have two girls here. Is yes, anh Thư trả lời chính xác, Hải Băng trả lời chính xác rồi. Trang la la la, trời ơi Trang có nghe được không con? Nào, sisters. Hai sisters chính xác. Sisters. One sisters. Now, Lisa's and Marge's E are all best sisters. Yeah, okay. Rồi, tiếp tục. Next. Beth. Beth is Beth love you. Trời ơi, tự nhiên trong giờ có bạn ghi love you. Bạn Trang ghi love you làm cô vui quá. <laughs> Now, so Beth is Lisa's and and who <laughs> who is this who is this a cousin nephew A brother comment all the words brother exactly brother brother brother brother exactly cảm ơn nha trời các bạn rất giỏi bạn mình đến bạn 5 tuổi bạn trung hiếu này bạn này cũng này đó tiếp tục mm, ừ, herb herb herb herb trúc linh trúc linh chắc vừa vậy văng ra ngoài đúng không nào herb là thế nào với bạn Lisa đây nhớ nhở ông bà Broadham và bà Mona sinh ra hai người con trai một người tên là Herb một người tên là Homer rồi và Homer cưới bà Marge thì sinh ra ba người con tên là Lisa, uh, ờ, Beth và Maji ừ so Trang uncle thank you love love so much much love em Zen uncle yeah so okay thank you các bạn comment rất tốt uncle uncle chú à bác chú hoặc bác nha chú hoặc bác trai uncle uncle nào nhớ nha của Lisa nha Lisa uncle đây là cô viết bằng bút cho nên là nó cũng lằng nhằng bài này con thấy khó quá cô ơi nó loạn quá biết sao không tại vì là nó còn phải xem vào bức tranh và nó cũng luyện cho mình về cái uh, nhớ ngắn hạn người ta gọi là short memories vì vậy khi mà ban đầu bài cô đã rất rất là nhấn mạnh là cô đã giải thích kể cả bằng tiếng Việt rồi là chúng mình phải nhớ các nhân vật thì mình mới nhớ được là ai với ai với ai thì nhớ chính xác is a short memories It's so it's so important for you to study anything short memory. Mình sẽ phải gây dựng ra một là sơ đồ tư duy, hai hoặc là cây phản hệ như vừa rồi á để mình có thể nhớ được các thông tin theo thứ tự. Vì mình không chỉ là làm bài tập đúng không nhỉ? Đúng rồi chính xác, mình không chỉ là làm bài tập. Đúng chứ? Mình phải nhớ các thông tin, đúng rồi các con, chính xác, mình phải nhớ các thông tin. Rồi tiếp tục để khi mà mình làm thì thì mình mới mới mới có kiến thức được còn không mình chỉ làm bài tập theo cấu trúc thì cô nghĩ là lớp sẽ không phù hợp đâu con thuộc sơ rồi cô ạ ôi ngọc ngà ơi con nói thế thì cô lại yêu con you are beautiful gentle ah. <laughs> thank you trang trang lớp mấy rồi con tại sao con lại có thể đáng yêu đến thế <laughs> dễ quá cô ơi <laughs> đây là cô lại dễ hiểu hay là bài học rồi đấy Yeah, so cả tiếp tục nha. Tiếp tục ok. Nào. Hmm. Yeah, look at her now. You, uh, she's so pretty. Cái cô Selma này, cái cô Selma trong một hình là một cô rất là xinh. Cô Selma, I'm sick. Trang sick. Okay, thank you. Cousin. Oh my god. Look at look at the picture now. We have two girls here. And you you telling me that it is the, the, the cousin and and Yes. Cô phải bình bạn ờ, bạn Quân nha, Bạn Quân nhá là bạn bạn vẫn chưa nhớ bức tranh nào, cái short memory của bạn yếu đúng không? Đây thì nữa là cô lại <laughs> quay lại nhá. Yes, nào nhấn cả từ ra nào, viết cả từ ra cho nó dễ nào. Selma is Lisa's aunt. aunt. Thank you, aunt. Đó. Selma is Lisa's aunt rồi chính xác rồi rồi tiếp tục nhá các bạn còn nhớ bạn link này không bạn link này đó bạn link rất là nhỏ bạn link là người nhỏ nhất phát hô nha đấy bạn quân bạn tít chờ quân <laughs> thầy quân đấy thầy quân cũng không nhớ đâu các bạn thế mà các bạn nhớ nào yes yes yes yes yes yes cousin cousin cousin cousin are you sure Are, are you sure? Now link là thế nào với Lisa? Cousin. Cousin. No. Đấy. No. Cousin. Nào. Đây nha, thế là mình đã hoàn thành xong bài của cái bức tranh này rồi. Đúng chứ? Đúng chứ là mình xem lại một lượt nào. Đó, thế là tổng thể sau tất cả sau tất cả bài thì mình đã có thể nhớ được là cái dấu này này đúng không cái dấu này này cái dấu sở hữu cách này này yeah. Dạ. là là mang nghĩa với từ của của Beth đúng không đây là của Beth này chính xác yes dạ, you're wrong I'm green <laughs> I know I know <laughs> sometimes yeah <laughs> dạ, có cái từ phải s này là của nhớ cô nhau của yeah. ví dụ this is Ngọc crayon đây là bút màu của Ngọc à. tiếp tục next um, this is this is Ngọc pencil à. this is Ngọc pencil uhm, đây là bút chì của Ngọc okay tiếp tục nào I love you anh thư trời love luôn love so much Trang đúng rồi bạn Trang đã comment cho đã comment cho các bạn rất là rõ phải của đúng không cô rất cảm ơn những những gọi là trợ giảng của cô <laughs> thank you Ngọc Anh <laughs> những trợ giảng của cô các bạn đã làm rất tốt các bạn đã học thuộc và các bạn còn giúp đỡ những bạn khác học nữa rất là tốt rất là tuyên dương Ok, sau mình sẽ bởi vì còn 15 phút nữa thôi cho nên là mình sẽ luyện tập một cách nhanh hơn để mình nhớ bài hơn nha mình sang một video để cho các bạn nhớ nào tiếp tục nó sẽ hơi khó một chút nha các bạn cho cô nha cả lớp nào bạn nào mà đang cảm thấy ôi trời cô ơi hôm nay bài hơi khó thì mình hãy bắt đầu phải vươn vai ra và uống cho cô ngay một cốc nước nha cho nên là hôm nay chỉ có bài tập xoay, xoay đi xoay lại về cái đấy thôi Now, three, two, one. Tập trung vào video nha. Focus on these videos and we will have an exercise to do it. Yeah. Let's find Grandma and the others hay cùng tìm bà và những người còn lại nào Look, this is Mum's book. And this is Billy's teddy. Now look, this is Mum's book. And this is Billy's teddy. And this is Grandma's umbrella and this is thế nào đây grandma's umbrella grandma's umbrella đây là ô của grandma đúng không but where are they but where are they where are they I don't know. Look, ice cream's for you. Look, ice cream for you. Oh, thank you. Ok, mình nghe lại một lượt nữa nha. Nào. One. Nào các bạn nào luyện cho cô nào. Let's find là các bạn nhìn một bức tranh nào nhìn vào cái chỗ người ta gợi ý ấy, để mình bắt đầu đọc câu này nhá thanks for teaching me I love you cô ơi cái này <laughs> dễ quá cô ơi cái này con xem xong trong giờ giờ giờ cô nhớ cô I love you oh my god trời ơi trời ơi có bạn nào quay lại không trời ơi, bây giờ cô mở ra trong chat oh my god oh my god con có sách đấy ạ à. I love you oh my ôi trời ơi sao mà các con đáng yêu thế đáng yêu này sao mà dạy được cứ cứ I love you này sao mà dạy được <laughs> oh my goodness yes nào thế bây giờ I love you không? I love all of you too các bạn nha các bạn nào cùng đọc cho cô bây giờ cô sẽ mình sẽ bắt đầu gọi từng bạn một nha gọi một số bạn lên nha gọi một số bạn lên nào gọi một số bạn lên để mình còn đọc bài nha Mi Trang cô ơi, cho em đắc gặp đắc em đi gặp mẹ ạ oh, ok ok bây giờ cô sẽ tìm bạn Trang cái bạn này hay lắm rồi bạn Trang hay lắm Trang chả bao giờ thấy gửi bài đâu nhưng mà hôm nay tích cực làm bài thế để cô gọi bạn Trang cô xem là bạn nào nào hello Trang Oh my God, your voice so sweet. How old are you now, Chang? I'm six years old. You are six years old, okay. Uh, do you have this book, uh, Family and Friends? No. No, okay. So uh, follow the follow the sentence we have here. Can you read out loud this sentence for me, please? let this find grandma and the others. Okay, great, child. Yes. Let's find grandmother and the others. Thank you. And the next. The next. I will the first oh, yeah. one. And look, this is so, mom's. This hmm? is mom's book, and this is Billy's teddy. Oh my god, your voice so sweet. And and this is grandma's umbrella. Hey Chang, where did you learn English, Chang? How do you get that voice? <laughs> con học tiếng Anh à? <laughs> có bị kíp gì học tiếng Anh mà phát âm chuẩn vậy Trang <laughs> hi <laughs> because I know that voice need to be uh, need practice so much con phải luyện tập rất nhiều con mới có được cái đấy đấy bố mẹ luyện cho con hả yes or no Trang yes chia sẻ yes bố mẹ có chắc chưa are you sure Yeah, so thank you. Trời ơi, thế này không, đây này là biết học tiếng Anh giỏi nhưng mà lại giấu bài đúng không? Student. Ok. Yes. Bây giờ nha, mình sẽ tiếp tục nào. Bạn Trang vừa làm bài rất tốt và các bạn thấy không ạ? Bạn Trang trả lời rất là nhanh nhạy và bạn có giọng đọc rất là hay. Tiếp tục nào. cô sẽ gọi thêm một bạn nữa bạn nào đây ta comment nào ngọc nga à? hải băng ui cô yêu hải băng luôn ngọc nga đâu rồi cô thấy cái tên cái ngọc nga này là cũng chăm trả bài lắm cô nhớ ở tên bạn ấy mà con nào bạn cũng học rất chăm đâu ngọc nga đâu rồi đây con này yes bạn khôi bị hiện thấy các bạn trả lời bài chăm lắm nào ngọc nga à? hello ngọc nga can you hear me hello, teacher. Yes, good evening. So, how are you today? Uh, tired or happy or sad? Ngọc Nga, can you hear me? Hôm nay con nào, có thế nào con có mệt không? Hay là vui hay là buồn? Kể cho các bạn nghe. I'm happy. Yeah, you are happy. <laughs> So come back to the lesson today. Can you repeat all the sentence in your board, please? But what what my answer? Hmm. And I I don't I don't Cause I don't count. I don't know không có chữ ca đâu âm này ở âm k câm ấy I don't know nào lại nào but where are they but I don't nào but where are they but where are they không phải where are they mình sẽ hạ giọng xuống đúng không mình sẽ hạ giọng xuống bởi vì đây là câu hỏi có từ để hỏi đúng không họ ở đâu nhỉ but where are they họ ở đâu nhỉ đấy con hãy nhớ sang tiếng Việt nó sẽ như thế nhá but where are they đúng không nào Ngọc Ngà đọc lại cho cô nào but where are they but where are they but where are they but ý của cô là con đọc lại từ but ý but but yes where are they Where are they? yeah đúng không nhưng họ ở đâu nhỉ tại vì mình phải đọc tách hai từ đấy ra đúng không but where are they và bạn làm uhm, ừ, con hiểu rồi yeah các bạn hiểu chưa nhỉ các bạn hiểu cách đọc chưa nhỉ yeah đinh hoàng bảo i love you so much oh my god thế sao các học sinh của bạn vào 10 giờ sáng mới xong hả cô các bạn đấy cứ nhắn anh I love you so much làm cô kiểu bị vui <laughs> tiếp tục I don't know <laughs> I don't know đúng không nào bạn trẻ bạn này I don't know Trời, đúng không đúng đúng cái giọng ấy không đúng kiểu oh, oh, I don't know tớ em không biết em không biết nào con đọc lại nào I don't know I don't know I don't know I don't know hôm trước cô dạy bạn chữ cái đọc chữ đi như này là D đúng không cô không đọc là đi cô đọc là D D đi D. I don't know. I don't know. Lại don't rồi. Chú voi con ở bản don't là chết rồi. <laughs> Nào, don't, don't, don't. Don't ấy. Không phải don't. Don't. I don't know. I don't know. I don't know. Oh my god, bây giờ thành don't luôn. Nice not. Nào bây giờ nó chỉ gọi là nào nhỉ? Chữ đờ đúng không? Cũng là chữ đờ trong tiếng Việt. Nhưng mà nó cũng kiểu hơi gió gió một tí đúng không I journal đấy như mẹ đọc là đúng bắt trước mẹ nha I journal I journal yes đấy, đấy, <laughs> ông buồn cười thật đấy cứ nếu mà theo quy tắc ấy, là không có nhớ đâu nhưng mà cứ hễ mà bố mẹ mà đọc ấy là học nhanh lắm không hiểu sao chị ạ okay <laughs> à, thank you <laughs> thank you so much <laughs> yeah cô cảm ơn nha ơ nhớ họ ở đâu em không biết đúng không yes bây giờ một bạn tiếp theo nào bạn nào thank you ngọc Ngà nha tiếp tục đâu rồi bạn uh, đinh huệ lâm đâu nào where's đinh huệ lâm can you uh, read out this for me please hello teacher hello good evening So the alarm, I, I, I heard the voice so strong. How old are you now? I'm fine, thank you. How I know, old? I just, no, how, how old? How old? I am, how I am eight years old. Yeah, I was that because your voice is so strong rất là mạnh mẽ yeah so hey the eight year old boy can you read out loud for me all the sentence on the oh. board now look con đọc nào đọc đọc lại cho cô đi look Mm -hmm. Ice cream. Ice cream. Ice cream for you. Ice cream for you. Yes, look. ice cream for you chính sao mình đọc tiếng anh nhưng mà mình biết vừa nãy cô cho xem video rồi mà look vui lắm cầm kem ra look các bạn ơi tự nhiên bố mẹ cầm kem ra ui mấy đứa ơi kem đây này đấy look ice cream for you look, thế mấy bạn sẽ trả lời. yes ice cream nào con đọc lại cả câu nào look ice cream for you yes and và các bạn trả lời nào nào ah thank you ah thank you yes ah thank you <laughs> yes đấy ví dụ như bây giờ mà con đọc xong nhá con đọc xong mà con đọc đúng cô sẽ oh thank you đó like this Okay, nhớ nha nhớ nha Okay, thank you ah thank you so much nào tiếp tục nào tiếp tục nào Okay, so this is mom's book. This is Billy's teddy. Yeah. Đây là hôm trước mình học cấu trúc this is rồi this is đây là cuốn sách của mẹ đúng không? Nào viết cái bút ra đây. Đây là của mị này này này đó còn đây là cấu Teddy của bạn Billy yeah dạ, this is mom's book this is Billy's teddy okay so bây giờ bây giờ các bạn có dám làm bài này không bạn nào dám làm bài này giơ tay bài này dễ quá một e đoàn minh khuê nhưng mà bài này không hề dễ thì cho nên là bài này sẽ là bài về nhà của các bạn cô sẽ gửi cho các bạn vào trong nhóm zalo và các phụ huynh sẽ cho các con là viết ra vở kèm với các bài mà bài nói nữa nha thì cô sẽ đưa bài tập cho các bạn trên nhóm nhá còn bây giờ để cô gặp mặt cho các bạn một chút nào gặp mặt các con của cô một chút nào yes nào hôm bữa hôm bữa thì tại vì cô rất là bận cho nên là cô không thể uh, tham gia đánh giá năng lực được cô chỉ đánh giá năng lực cho một số bạn thôi thì hôm trước là có những bạn nào mà tham gia đánh giá năng lực rồi nhờ tham gia học một một rồi ấy bạn nào học một 1 rồi có kết quả thì gửi cho cô nhá để cô xem là kết quả đánh giá các con như nào đúng không đúng không bạn nào đã đã tham gia bạn nào đã tham gia đánh giá năng lực rồi con Thùy Dương đúng không kết quả của Thùy Dương như nào con comment cho cô nào bạn nào bạn nào đã đánh giá năng lực rồi học một một với giáo viên đi, để cô xem nào ví dụ Quang Tiến này là chả biết là học chưa không có Hương Tân không cô hay là các bạn hôm trước không nhìn được linh nhờ hôm trước không nhìn được linh rồi con con u thế kết quả ra sao thì các con bài dễ ẹt thế <laughs> là phải để cô Ngọc dạy thì mới không dễ nữa đúng không đúng <laughs> rồi yes I love Miss Ngọc oh my god Quang Nhật oh my God. đó thì các bạn nào mà chưa đánh giá năng lực thì các bạn đăng ký đánh giá năng lực cho xong thì gửi kết quả lại cho cô nhá được không chứ không là cô rất là bận cô không đánh giá được hết thì các bạn đăng ký trên Zalo ấy để các bạn xem là tình hình lớp học như nào nhá được không nhỉ thì các thầy cô giáo sẽ hỗ trợ cô được không ok chưa thì các bạn nhá nhớ bảo bố mẹ này là mình sẽ theo dõi trên nhóm Zalo ấy nhóm hội phụ huynh nhá tại vì là nhiều khi là cô gửi uh, bài tập lên trên nhóm nhưng mà phụ huynh có thể là các ba các bố mẹ là hơi bận đúng không các con cho nên là quên mất không uh, cho các bạn xem là phải làm bài tập gì cho nên là các bạn thì vẫn học đều mà bài tập thì các bạn không biết là làm ở đâu nhờ thế các con phải bảo bố mẹ là bố mẹ ơi không học ra bài tập ở trên nhóm thì bố mẹ xem cho con nhá đúng không nhá rồi thế nhá thì nếu bạn nào mà như bạn ơ trúc linh với trúc lâm này hôm nay học ngoan thế đây có thì uh, bây giờ thì các bạn uh, sẽ dừng bài học ở đây bạn nào mà nhớ nhờ đến ngày mai cô sẽ ra bài tập với các bạn về nhà làm bài tập cho cô nhá cả lớp nhá ok thank you good evening good night bye bye à. bây giờ bây giờ có thể mời cô chào cô chào cô chào cô chào cô chào cô chào cô chào cô chào chào chào chào cô